chào anh em nhé cái video này lại à, giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu cho anh em đi làm tay cái thì anh em à, lắc tài xỉu thì nó sẽ đi theo ý muốn của anh em thì cái bộ hột này anh em theo dõi kênh của tôi thì anh em cũng đã biết cái bộ hột này là cái bộ hột gì rồi Đấy. cái bộ hột này là cái bộ hột tài xỉu mắt hí hay còn gọi là cái bộ hột tài xỉu cây Đấy. hay là bộ hột tài xỉu cây thì anh em đã nghe qua cái bộ hột tài xỉu cây rồi thì anh em cũng đã biết được cái vẻ cái cái đẹp của cái của cái bộ hột tài xỉu ờ, của cái bộ hột tài xỉu cây này hay là bộ hột tài xỉu mắt hí này đấy cái bộ hột này là do chính bên tôi làm ra và chính tôi làm ra thì ờ, tôi cũng đã bo đủ tiêu chuẩn cho anh em đi lắc tài xỉu đấy, anh em chỉ việc mua hột về anh em chơi nhé đó thì ờ, cái bộ hột này thì nhất là không tang Đấy, thứ hai nữa là đấy, anh em có thể giữ tài giữ xỉu được theo ý muốn đó thì à, ngày hôm nay tôi à, tiếp tục giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu cây đấy, kèm theo đó chính là cái đĩa tài xỉu một âm nhá đấy, tôi sẽ lắc cùng với cái đĩa tài xỉu một âm thì à, cái đĩa tài xỉu một âm này nó nó nó nó chống thầy thợ nghe hột tài xỉu đấy khi mà anh em lắc tài xỉu ấy, thì là nó chỉ có kêu có một âm thôi Đấy, âm tài hay là âm xỉu Đấy, hay mặt nhất mặt lục nó đều chỉ có một âm duy nhất Đấy, thì tí nữa tôi vào tôi sẽ test cho anh em thì anh em sẽ thấy được cái à, đĩa một âm này nó như thế nào thì à, thì bên tôi cũng khuyến mại cho anh em khi mà anh em mua cái bộ hột này thì anh em sẽ được tặng kèm thêm một cái đĩa tài xỉu một âm này đấy được uh, tặng thêm một cái đĩa tài xỉu một âm này để anh em về anh em có thể chơi cùng với cả cái hột tài xỉu mắt hí này hoặc là anh em có thể làm gì đó đấy thì tùy anh em đó, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em đấy, tôi sẽ test cho anh em thì uh, cái bộ hột tài xỉu mắt hí này thì anh em cũng đã biết rồi nó hoàn toàn không tăng, một trăm phần trăm không tang cái còn cái chất liệu của nó như thế nào hay là cái cái bộ hột nó như thế nào thì à, anh em xem này đấy bộ hột này bộ hột quá là ok đúng không anh em đấy, rất là đẹp đấy, thì anh em nào mà lên cơ sở đấy, lên trên cơ sở tôi được thì anh em sẽ được thử tất cả những cái bộ hột tài xỉu anh em có thể ưng để anh em lấy còn bên tôi còn cung cấp cho anh em rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu nữa cơ này không phải là riêng cái bộ hột tài xỉu mất hí này đó thì à, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, test cho anh em cái à, bộ hột này nó đi như thế nào nó kết hợp cùng với cả cái chén một âm này nó sẽ như thế nào Đấy, nó có chống được thầy thợ nghe hột không thì tôi đảm bảo với anh em luôn là 100% là chống được thầy thợ nghe hột nó chỉ có một âm thì không thể nào mà có thể phân biệt được âm nào âm tài âm nào âm xỉu nhé đó đây dạ, tôi vào sẽ test cho anh em thì uh, thứ nhất là tôi sẽ vào test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này xem là nó đi đều hay không nhá đây, lắc cho anh em đấy anh em nghe thấy không cái bộ hột này nó khi mà nó rơi xuống cái đĩa tài xỉu một âm này thì nó kêu duy nhất chỉ có một âm thôi đấy chỉ một âm như vậy thôi đấy, vừa tài à, xuống xỉu đó chỉ một âm thôi giờ chén này nó lên gì đó lên 11 đó. tiếp tục cho anh em này. Đấy, lên 11 thì cái chén này nó đứng lại cho anh em một chén thì nói chung là tất nhiên là phải có chén phản rồi chứ không thể nào không có được đấy thì chén phản thì nó chỉ đứng cho anh em một chén thôi nhé không bao giờ nó đứng cho anh em một chén thứ hai thì chén này khoảng tầm 90 đến 95 phần trăm là nó sẽ về xỉu cho anh em Đó, 133 đúng không anh em? Tiếp tục. Đấy, nó chỉ có một âm duy nhất thôi. Đấy, cái bộ ờ, cái cái chén tài xỉu một âm này cũng rất là hiệu quả cho anh em đi lắc nhé. Đó, 123. Đấy thì nói chung là cái bộ hột này nó đi rất là đều khi mà anh em kết hợp cùng với cả cái chén ờ, chén chén đánh ngoài đây. chén ờ, anh em đi lắc nhé đây tài này Đấy, xỉu này xỉu bão luôn này Đấy, tài này Đấy, xỉu này Đấy, bộ hột đi rất là đều đúng không anh em Đấy, thì khi mà anh em sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc ấy, thì là nó sẽ có những cái chén đều như vậy và anh em có thể giữ được tài giữ được xỉu thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ luôn cho anh em này Đấy, giữ tài giữ xỉu này giữ xỉu cho anh em này một hai hai này. một một bốn này. bốn bốn hai này. Đấy thì cái chén này nó lên tài. Đấy thì cái cách lắc giữ tài hay là giữ xỉu nó đều như nhau hết. Giữ cho anh em tài luôn này. một bốn sáu này. một bốn sáu tiếp này. ba bốn sáu này hai ba năm này à hai năm sáu này năm năm một này Đấy, 123 đấy, trái này nó đã về đấy thì uh, cái bộ hột này đấy, tôi đã vừa test cho anh em cái uh, cách bộ hột này nó đi như thế nào và cái cách lắc của nó nó có hiệu quả cho anh em hay không nó có phù hợp với sân chơi của anh em hay không đấy thì uh, ờ, ở ờ, bên tôi ờ, có khuyến mại nho nhỏ đấy thì anh em mua cái bộ hột tài xỉu mắt hí này đấy, thì anh em sẽ được tặng cái bộ chén tài xỉu một âm đấy để cho anh em dễ về anh em chơi đấy anh em chơi cũng được hoặc là anh em có thể áp dụng vào đâu đó cũng được cái nói chung là anh em sẽ được tặng kèm thêm một cái đĩa tài xỉu một âm nhé đó nó chỉ có một âm duy nhất như vậy thôi đó, đó. tài hay xỉu đều đều như nhau hết nhé đấy đó, tài đấy, xỉu